Bộ phim Vũ động Càn Khôn do TV2.org thực hiện thuyết minh Tập 18, lần này gia tộc sát phái đại diện của lứa trẻ tuổi đến Lâm Lang Hiên Lâm Động, cái thù này của người đúng không phải là mạnh vừa à? thôi đâu Sao đây, khi nào động thủ, phá phòng ấn này Chúng ta vẫn phải đợi một người nữa có các cao thủ hàng đầu trong lứa trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm ở đây. Lần này, hành trúc, e là khó có thu hoạch. Hồng ở đã mở rồi, mọi người xông lên. Xuất phát! Xông lên Bao lên Lên Bao Bao lên Bao Bao Bao đuổi theo Đi Thả sát vào Đây chính là cổ mộ phủ sao Tiểu tử Mở băng tầm mắt chưa Chúng ta đi Bên này Đi Át hẳn Đây chính là tượng chủ nhân cổ mộ rồi Sức mạnh nhất bản cảnh Đúng là đáng sợ dù chỉ là nguyên lực còn sót lại Cũng đã có uy lực ngần này Thật không biết lúc còn toàn thịnh Sẽ đáng sợ đến mức nào So với thời toàn thịnh của đeo Gia ta Thì còn kém xa Đi bên này Rõ Khả Nhi tỷ Lâm động Và hành lang thứ năm bên trái Được thôi Ở đây có bảo bối Người đi chết đi Mày đó cũng có Đi xem thử Đây là của ta Mà kệ bọn họ Chúng ta đi bên này Ở đó mới có đồ tốt thật sự Sao người biết Không có bảo vật nào thoát được cái mũi của Điêu ra đây Mau, đi thôi <laughs> Chính là chỗ này <laughs> Và xem thử Trên cửa đá này là có con nguyên lực phòng hộ <laughs> Xem ta ừ, đây Đợi đã Tiểu tử Dùng sức trâu phá hộ thuẫn Thì không có ích gì đâu Vậy phải làm sao Tiểu tự ngốc Đừng à. quên Ngươi là một phù sư <laughs> Ý ngươi là Dùng tinh thần lực để khởi động cửa đá này Trẻ nhỏ dễ dạy Quả nhân mở rồi Thế nào Biết sự lợi hại của điêu ra rồi chứ Biết rồi Quả nhân gơ càng ra càng cay Tiểu tử ngốc Nó thả ta ra Đừng có động tay động chân cho điêu ra ta Đi chúng ta vào xem thử là Thần Nguyên Đan Quả nhiên là thần Nguyên Đan Đây Đây chính là thần Nguyên Đan Mà cường giả Nguyên Đan cảnh Cũng phải cần mất 10 ngày nửa tháng mới ngưng luyện được sao Kỳ lạ Rõ ràng ta không phải người thấy mùi này Chúng ta phát tài rồi nghe ngươi quả nhiên không sạch Lần này đến thật đáng mà Tiểu Tiểu tử thối Đã nói với ngươi rồi Đừng có động tay động chân phải điêu ra của ngươi Tứ càn khôn Phu Phát tài rồi, phát tài rồi Đồ nhạc quê Chút thuần ngân đa này thôi mà cũng làm người vui đến vậy Kỳ lạ sao sao mày cảm nhận được khí tức của yêu linh Rốt cuộc ở đâu nhỉ Mùi này Không sai <laughs> Chính là mùi thơm quen thuộc này đáng yêu linh này Đây là của điêu ra đấy nhá linh của điêu ra Mới chết đầu của điêu ra Không có cửa đâu xong hết rồi <laughs> Phát tài rồi <laughs> Tiểu viêm Tiểu viêm Chạy đâu mất rồi Cho ngăn vụ của điêu ra Này Các người đang làm gì vậy Cho ngăn vụ này <laughs> Toàn hổ ngốc Mau nhả ra cho ta Đó là yêu linh của ta Mau lên Ta bảo này các người cũng không cần như vậy chứ Mau Qua bên này Trong này chắc chắn có đồ tốt Tiểu đương Các người mau lên Có người đến rồi Người dùng tinh thần lực Kích hoạt phòng ấn cờ đá Ngăn cản một chút Người nói gì Ta nói ngươi dùng tinh thần lực kích hoạt phong ấn cửa đá à, Biết rồi Sao không mở được cửa vậy Chắc chắn có người trong đó Trong này chắc chắn có bảo bối Tới lượt nổ bắn cái cửa này luôn Được Tiểu viên Con rồi còn à? cần bao nhiêu lâu nữa Cửa đá này chắc không chịu nổi nữa rồi Tiểu tử Mau qua đây ta có cách thoát thân rồi Còn cứ cướp bỏ vào rồi, Bắt chúng lại Tiểu tử, đi bên này Đi thôi Hai cái này Để lại cho bọn chúng Đừng chạy Đi vào các nơi thích Đây là gì vậy Cái tên này Đúng là thâm độc Yêu thú Sao lại có yêu thú chứ Chúng ta đến rồi Cuối cùng cũng có bảo bối à? nên hồn Cẩn thận Có người đến trước chúng ta Đá mạnh vào cho ta Lâm khả Nhi, Sáu món linh bảo này đã thuộc về vương gia ta rồi Lâm gia các người Tới muộn rồi Thuộc về vương gia các người Vương bàn Bảo vật trong cổ mộ phủ Đều là vật vô chủ Huống hồ Người vẫn chưa lấy được mà <laughs> Hay là thế này Hai nhà chúng ta hợp sức phá vỡ phong ấn linh bảo này Đợi linh bảo xuất hiện Chúng ta chia đôi thế nào Được Vậy nghe người Một lần đã định <laughs> Đệ tử vương ra nghe lệnh Tiếp tục tập kích sau khi linh bảo hiện ra Thì đoạt khỏi tay Lâm ra Con đàn bà xấu xa Muốn tranh với vương gia ta à? Không có cửa đâu Hả nhi tỷ Tay vương bà này trước giờ xảo quyệt Lời nói không đáng tin Bảo mọi người chuẩn bị chế đấu sao món linh bảo này Đáng để chúng ta liều một phen Lần này đúng là thu hoạch lớn Đợi ta luyện hóa được số yêu linh này Thực lực của điêu gia ta sẽ khôi phục được 5 phần Khổ ngốc Đi theo điêu gia ăn ngon uống ngọt Sướng chết ngươi rồi <laughs> Lần này, tổng cộng thu được hai vạn ba ngàn viên thần nguyên đan là tương đương với 230 vạn viên dương nguyên thạch rồi, nên đổi thành dương nguyên thạch. thì Còn nhiều hơn cả mỏ vàng dương nguyên thạch của Lâm gia ta nữa. <laughs> Tiểu điêu, tiểu điêu Lần này chúng ta phát tài thật rồi Tiểu <laughs> tử chưa trải sự đời Cơ mà Lần này có thể thuận lợi lấy được yêu linh Đúng là phải ghi công cho ngươi Hợp tác xuân sẻ Đúng rồi Tiếp theo đây Chúng ta đi đâu đấy Phía trước là chính điện của cổ mộ phủ Đồ ở đó Mới là bảo bối thật sự <laughs> Vậy chúng ta mau đi thôi <gasps> là linh bảo có tới 6 món Xem ra Người muốn đoạt bảo cũng không ít đâu Xem tình hình Chỉ có thể tùy cơ hành động thôi Phần này xem ra không tệ Lâm Động Lát nữa lúc tranh giành Nhất định phải cướp linh bảo hình thương bên phải Biết chưa Nhìn nó cũng yếu quá đấy Thanh bự kia không tốt hay sao Người nghe lời điêu ra Thanh bự đó không hợp với ngươi Linh bảo hình cương này trước mắt vẫn chỉ là bán thành phẩm Uy lực không bằng linh bảo độc quyền bởi TV2 Nếu luyện chế hoàn thành nó Nhất định sẽ không thua gì đại la kim cương của vương gia Được Linh bảo đó Ta lấy chắc rồi Chính là lúc này Động thủ Vương Bàn Cái tên nói lời không giữ lời nhà ngươi Muốn tranh bảo vật với Lâm gia Thì phải xem ngươi các thực lực không đã À đàn bà xấu xa Bà bối này thú vị thật Lên, dạ. Xem người chạy đi đâu Hai tên nguyên đăng cảnh đại viên mãn Không thể dây dưa với bọn họ Băng huyệt kiếp đi tốt dùng tốc độ cắt đôi bọn họ chỉ cần nhanh hơn bọn họ linh bảo này sẽ là của mình Chuyện gì vậy Linh bảo này là của ta Khốn kiếp Đừng hỏng Tuyệt này này là ai vậy Dám sảnh như bảo với vương bàn ta Dám coi thường ta Vậy thì người chết đi Đây là gì vậy Đúng là danh như điểm Để ta cản hắn Ngươi đi đi Không ổn Về đây đinh bảo của ta Rốt cuộc ngươi là ai Tiểu tử Mau dùng tinh phá để Linh Bảo nhận chủ thiên linh cổ tích Cái đảo Mắt nhìn của điều ra không tệ chứ Đồ khốn Giáp hạ tình huyết lạc ấn, Bảo vật vô chủ Ai cướp được Đương nhiên là của người đó Được Vậy ta sẽ giết người Rồi cướp lại linh bảo của ta Chết đi uy lực của linh bảo này quả nhiên lợi hại vâng bà đại ca từ từ này đoạt linh bảo của ta cùng nhau ra tay giết hắn giết từ từ đó đi Dừng tay Vương Bản Mới làm gì đấy Lâm Độc là người của tông tộc Lâm Thị ta Để người bơm giết là giết à Cha ta chưa từng nghe Trong nước trẻ tuổi của tông tộc Lâm Thị Còn có một người tên là Lâm Động Nếu người muốn giết phấn trước mặt ta Thì hỏi xem đau kiếm trong tay ta có đồng ý không đã Thả nhiên tỷ lại có thêm một thanh bảo đao Tiểu tử Người đợi đã cho ta Cướp đồ của bản thiếu ra Rất vừa gì ta bắt người nôm ra Chúng ta đi Đi <laughs> Đa tạ khả nhi tỷ Chuyện nhỏ thôi. Lâm Động, người tông tộc Vương Thị không dễ đối phó. Lâm Lang Thiên đại ca chắc đã vào vị trí trung tâm của mộ phủ rồi. Ngươi có muốn vào cùng chúng ta không? <laughs> Hải Nhi tỷ, đệ vẫn muốn tự mình đi khám phá xem. Vậy thì tùy người, nhớ cẩn thận đấy. Vậy Lâm Động cáo từ trước. Cáo từ. Tiếp theo. Phải đi tìm cực sát âm Long Tiên rồi Hồn do tv 2 gặp thực hiện thuyết bình Tập 8 Thế nào đây là... Thần Nguyên Đan Lần này chúng ta đúng là phát tài rồi Chúng ta đến rồi Cuối cùng cũng tìm thấy được trước bảo bối sau khi Linh Bảo ra ngoài thì rất phát đặt vào tay Lâm ra Lâm đồng ờ, Nhất định phải cướp lấy Linh Bảo hình vuông ngoài cổ bên phải Linh Bảo này là của ta Hỗn kiếp, đừng hòng, Tự từ này là ai vậy Dám trách Linh Bảo với vương bàn ta Thiên lân cổ kích Chết đi cho ta Tiểu tử Người cùng đợi đấy Cướp đồ của bạn thiếu ra sớm muộn ta cũng bắt người nôn ra Phải đi tìm cực sát âm Long Diên rồi Tiểu Điêu Người nói cực sát âm Long Diên ở gần đây sao Mũi của đeo ra đã không sai sót Chúng ta đã lòng vòng ở đây một lúc rồi Đường nào ở đây cũng trông như nhau Tiểu tử Ta thấy bố cục nơi này có thể là một trận pháp Trận pháp Đến gì vậy Không ổn cho lắm Không hay rồi, chạy mau Thế nào, điều sao nói không sai chứ Ngươi, ngươi không nói sớm Đến bên này Chết thật đệ tử Xem ra chỉ cần chúng ta ở trong trận pháp này Dù chạy đi đâu Thì những tường đá này cũng sẽ không ngừng áp sát Vậy Ngươi có cách nào thoát ra không Ngạc kỹ đây Ngươi chạy thẳng về phía trước Mặc kệ những tường đá này Vậy chẳng phải bị ép bẹp dí sao Không ổn Phía trước không đi được Đều biết Chúng ta đổi đường khác Đứng lại Chỉ cần đi tới mới đến được mắt trận Nhưng mà Đi mau Không đi nữa thì không có cơ hội đâu Được rồi Đây rõ ràng là đường cụt Lâm động Tôi bị những ảo giác bên ngoài đánh lừa Rồi xông thẳng tới Chính là lỗi ra Đánh liều thôi Tiểu việc Chúng ta xông tới ら貸さないうん Nhìn bộ dạng của hai người kìa Phạm hại hết sức Đường đường đưa ra đây Đi theo các người Đúng là mất giá quá Ôi cái lưng của ta Sắp gãy rồi Đây là Là cái gì vậy Mấy Mấy thứ này rốt cuộc là gì Đừng hoảng hốt thế Là phù khôi thôi mà Phù khôi Giải đất cũng có Hình như đều bị phá nát rồi Chúng đều là phù khôi hạ đẳng có điều, dù là một phủ khôi hạ đẳng, muốn tiêu diệt một nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng dễ như trở bàn tay. Phù trận tinh xảo quá. Chỉ cần ngươi dùng tinh thần lực kích hoạt phù trận này, phù phôi có thể sẽ nhận chủ. Đáng tiếc, những phù phôi này đều bị phá nát hết rồi. Không thì lấy vài con về làm thủ hạ cũng được đấy chứ. Mùi này là Sao vậy tiểu điêu Mau đi theo ta Mau, mau nhìn kìa Đây là, đúng là hạt khí bức người Đó là <laughs> Không sai Đó chính là cực sát âm long riêng <laughs> Tiểu tử thối Đến khi nào mới biết cách tôn trọng đưa ra của ngươi hả <laughs> Ta ghét như vậy Cuối cùng cũng tìm được rồi Đừng có động vào ờ, Tiểu tử, người muốn chết hả? Nước hồ này là chí âm chí hàn Nếu dính phải giọt đảo Thì người sẽ thành cái cọc băng ngay Cảm ơn tiểu điêu Vậy ta phải dùng tinh thần lực để lấy rồi đây là Là phù khôi Tiểu tử Thứ này Ngươi phải cẩn thận ứng phó đấy Tốc độ nhanh thật Đi Cơ thể nó giống như sắt thép vậy Cả thiên lân cổ kích cũng không đâm thủng được Lâm động Tôi vẫn chưa nắm được công pháp của thiên lân cổ kích Không thể phát huy sức mạnh thật sự của nó Tuy đây chỉ là phù khôi hạ đẳng Nhưng cũng là đau thường bất nhập Xem ra Chỉ có thể tìm cách khác thôi phù trận Có lẽ đó chính là mệnh môn của phù khôi Băng huyền kiếm Đi Phù khôi này đúng là công thủ vẹn toàn Xem ra chỉ phải thể công kích trực diện Tiểu tử này hình như đã tìm được cách rồi Phá sinh phổ trận Vạn hóa viêm Chính là lúc này Băng huyệt kiếm Đây Tiểu tử biểu hiện khá lắm Hữu dụng hữu mưu Cũng may chỉ làm con khổ khôi hạ đẳng Nếu lại thêm mấy con nữa Vậy chỉ có nước chạy thôi Được rồi Lấy cực sát âm long diệt đã Rồi nhanh chóng rời khỏi đây Cuối cùng cũng tới tay rồi <laughs> 好了，别动，我们走吧。随他去。走。又是谁？又是谁？嗯，小谁？ May mắn quá trời Tiểu tử thối, mau qua đây Tiểu điêu, cuộc khôi này có gì khác sao Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ Đây là phù khôi trung đẳng Phù khôi trung đẳng Đó thực lực đủ để cự lại tạo hóa tam cảnh đấy Mạnh vậy sao ờ, hơn nữa, phù văn của nó cũng rất hoàn chỉnh Để từ người vỡ bở rồi Mà rót tinh thần lực vào Trở thành chủ nhân của phù khôi này Cái gì? Ta? Ở đây ngoài ngươi ra thì còn ai có tinh thần lực nữa nếu đưa ra không như thế này Thì chuyện tốt nhường này không đến lượt tiểu tử ngươi đâu Được rồi, sau này khu khôi này chính là của ngươi Hmm. <laughs> Để ta thử xem Phục hồi Tấn công ờ, ờ, Sao không có phản ứng hmm, Tiểu tử nhà ngươi Đúng là không hiểu gì cả Phú Khôi cần có thần nguyên đan làm năng lượng để điều khiển Mỗi lần phát động tấn công Đại khái cần 2.000 viên thần nguyên đan Cái gì 2.000 viên thần nguyên đan Thế chẳng phải là đốt tiền sao Tiểu tử, người nghĩ một kiếp của cường giả tạo được thành tiếng là quyền bởi TV2 của công tu luyện hơn trăm năm mới đến được bước này. Bây giờ, chỉ cần bỏ ra hai ngàn viên thuần nguyên đan là có thể phát động một đòn với sức mạnh tương đương. Người phải biết thỏa mãn đi. Ờ, ờ, được rồi. Cứ xem như nhận được một lá bùa hộ mệnh vậy. 走吧，待哪？找出去的路。thôi。 một điều Ngươi chắc đây là lối ra chứ Điều ra đã xem bao giờ chưa Yên tâm Cứ đi theo điều ra Đến đây thì hết đường rồi Phía trước sắp đến khu vực trung tâm của cổ mộ Thấy tại đắp ngầm màu đen này không Chỉ cần thông qua nơi này Đã sẽ tìm được lối ra Tiểu viêm Ngươi đợi đây đã Ta và tiểu điêu vào sâu dò đường Ta sẽ cẩn thận Tiểu tử Đi thôi Nơi này ngoài biển lửa ra Hình như không có gì nữa đều tử Ta đoán chừng Nơi này lại là một đại trận Để cao cảnh giác đấy Cơ mà tiểu điêu nghe nói xem biển dung nham này Có khi nào cũng là ảo giác hóa thành không Thật thật giả giả Ai mà nói rõ được không phải chứ Hóa sinh phù trận Vạn hóa thiên Hết trường rồi Liều với người Cảm ơn nhé, Tiểu Điêu Lam Động Đưa nguyên lực của ngươi vào thân lên của cách cửa sang quả nhân hiệu quả Đi thôi Chú ý là có quả lòng sắp đến Senta daí. Đây là con thứ 10 rồi Đúng là chưa hết thôi mà Xem ra Chỉ cần ở trong biển lửa này Thì hỏa long sẽ không ngừng xuất hiện Liên tục tiêu hao nguyên lực và tinh thần của ta Tiểu Điêu Ta nghĩ cách bình thường Có thể không qua được đại trận biển lửa này Vậy ý ngươi là Giống như Giống như người đã nói lúc ở mê cung Đừng bị những ảo giác bề ngoài đánh lừa Đáp án Thường ở ngay bên cạnh ta Có lẽ đáp án Nằm trong dung nham này Từ từ Người phân tích cũng không sai Chỉ là Nếu dung nham này là thật Thì e là Người sẽ tan xương chảy thịt Thay vì kiệt sức mà chết ở đây Chẳng bằng liều một phen Ta Ta vẫn còn sống này Thần kỳ thật bản tên này rốt cuộc ở đâu Đám hỏa long không hết không thôi này Thật khiến người ta bực bội Lâm Long Thiên Xem ra Có lẽ hắn cũng bị kẹt trong trận pháp Nữ tử thần bí lúc trước Cũng không ở đây Tiểu tử Ngươi nhìn kìa Nơi đó Chính là địa cung của chủ mộ Niết bàn tâm nằm ở trong đó Đã đến được đây rồi Nói thế nào cũng phải đi xem thử chính là niết bàn tâm trong truyền thuyết à? Nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Động Càn Khôn do TV Hành Chấp Ả thực hiện thuyết bình. Tập 9 Đó là Đó chính là cực sát âm Long Diên. Ừ. Tuy đây chỉ là phục hồi hạ đẳng Nhưng cũng đau thương bất nhập Cuối cùng cũng tới tay rồi Nghe nói xem biển dung nham này Có khi nào cũng là ảo giác hóa thành không Thay vì kiệt sức mà chết ở đây chả bằng liều một phen Nơi đó chính là địa phương của chủ mộ Nếp bản tâm nằm ở đó Nơi này không phải nơi người nên đến là nàng ấy. Bọn Lâm Lang Yên đều bị kẹt trong đại trận bên ngoài. Người có thể đến được đây cũng xem như có chút bản lĩnh. À, Tại Hạ Lâm Động, đến nơi này chỉ muốn xem thử cho biết vật của cường giả nước Bàn Cảnh để lại, không có ý tranh đoạt bảo vật. À, à, Vẫn chưa biết quy tính của cô nương. <laughs> Ta tên Lăng Thanh Trúc Nếu ngươi đã không muốn đoạt bảo Vậy thì Thanh Trúc đa tạ trước Mời Lăng cô nương <laughs> Tiểu tử thối Ngươi bị cô gái này làm cho mụ đầu rồi à Không cần cả biết bàn tâm luôn Ngươi cảm thấy chúng ta thắng nổi sao Xem ờ, ra nếu bàn tâm thuộc về cô gái này chắc rồi <sighs> Bỏ đi Được nhìn thấy nếp bàn tâm cũng không uổng chuyến này rồi muốn chạy Đây chính là Niết bàn tâm ừ. Ừ, Có thể dễ dàng mở được phong ấn ừ, Niết bàn tâm như vậy Nữ nhân này Quả nhiên thực lực bất phàm Người cũng là người giữ chữ tín Sắp tới Thành trúc giác thu sức mạnh của Niết Bản Tâm Hy vọng Lâm Công Tử đừng quấy dày Làm cô đừng yên tâm Lâm Động ở lại một lúc rồi sẽ đi Đều <laughs> từ thối Nữ nhân đó hoàn toàn không để ngươi vào mắt Đó <laughs> là gì vậy Đi, đi xem thử ừ. Đây chắc là quan tài của chủ mộ Vậy nữ tử trên bức tượng này là ai? Ác hẳn là người tưởng niệm hay gì đấy Đi thôi Ở đây không có gì để xem cả Đợi đã tiểu điêu Chuyến đi của mộ lần này cũng sẽ nhiều thu hoạch phong phú Cũng tìm được linh dược cho thanh đàn rồi Ít nhất cũng phải cảm ơn chủ mộ một tiếng chứ <sighs> Vì tiền bối này Vãn bối đã lấy không ít đồ tốt của ngài Lại ngày một lại <sighs> Cảm ơn hắn thì ích gì Tôi có bằng cảm ơn điêu gia của ngươi. Chuyện này viết gì vậy Bình sinh ta đam mê tu hành Tuy thăng niết bàn lại không có tình yêu Tiếc nuối không kịp Xem ra nữ tử này Chính là người mà chủ mộ yêu Chủ mộ này cũng là người có nỗi lòng Thế nên những gì ta để lại Cần có tình cảm mới điều hòa được Còn người cố chấp tu luyện Tất cả kết cục diệt thân Lẽ nào ừ. Không giống như có chuyện Người xem Nàng ấy áp chết được sức mạnh huyết bản tâm phản vệ E là không đơn giản như vậy Tiểu tứ Nơi này không tiện ở lâu Mau đi thôi Nàng ta mất kiểm soát rồi Không được Sức mạnh nếp bàn tân này quá lớn Không bao lâu nữa Ta sẽ bị phản vệ Lăng à? cô nương Ta thấy nơi này không tiện ở lâu Đi trước một bước thì hơn Cáo tử Không à? ổn Ánh mắt nữ nhân này à? Lăng cô nương Của chúng chiều không liên quan gì đến ta ừ. Lẽ nào ngay từ đầu người đã biết nếp bàn tâm này có vấn đề Không không không Sau khi cô hấp thu nếp bàn tâm Ta mới vô tình phát hiện trên quan tài thôi Lâm Động Công Tử Là Thanh chức hiểu lầm ngươi rồi Thanh Trúc giữ công tử lại Là có chuyện muốn nhờ Mời là cô nương cứ nói Thanh Trúc Muốn mượn nguyên đan của công tử Việc này Lâm động công tử Thành chúc phục lệnh gia sư Hôm nay phải lấy được Phim được phát minh độc quyền bởi tv2.org xảy ra chút sự cố Xin Lâm động công tử Ra tay tương trợ Lâm động Ngươi phải cẩn thận đấy Nếu ngươi thật sự đưa nguyên đan cho cô ta Từ việc trước đó của người sẽ thế hết Xin lỗi thầy chúc cô nương Việc này tại hạ không giúp được Cáo từ Lâm Động Công Tử Chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua ải hôm nay Dù ngươi tổn thất cỡ nào Hành Trúc cũng sẽ trả lại cho ngươi Không có hứng thú Nếu Lâm Động Công Tử đã không phối hợp Vậy thì Thành Trúc đành đắc tội Lệnh thầy khó cãi Hôm nay thành chức Phải lấy được niết bản tâm Kẻ nào dám náo loạn ở đây 什么人来？哼，你这女子好生凶悍呐！将我的石棺都轰成了碎片。 Ngươi là Chủ nhân mộ phủ Không sai Nhưng không cần căng thẳng Đây chỉ là một luồng nguyên linh còn sót lại của ta mà thôi Xem ra Hai người đã lấy được niết bàn tâm của ta <laughs> Đúng là một đôi giai nhân <laughs> Chính người đã giở trò trong niết bàn tâm <laughs> Sức mạnh niết bàn Một mình ta lấy là được Nói như vậy Hai người không phải là quyến lữ Không phải Không phải Ta đã nói biết bàn tâm của ta phải do hai người có tình cảm với nhau Mới có thể cùng hấp thu Nếu cô và thiếu niên này không phải là quyến lữ Vậy thì cô đừng hòng có được sức mạnh của Niết bàn tâm <laughs> Có được thứ bảo bối này Xem ra tôi đúng là con nhà già thế Nhưng mà không có tác dụng gì với ta Tiểu tử, đừng ngây ra nữa Nhân lúc này chạy đi Tiền bối Xin tiền bối xuống tay nương tịch Dựa vào đâu Người ta nói Kẻ không biết không có tội Hy vọng tiền bối có thể tha cho lăng cô nương Ngươi và nữ tử này có quan hệ gì Chúng ta chỉ là Có duyên gặp gỡ Có duyên gặp gỡ chỉ là có duyên gặp gỡ Sao người lại cầu xin thay cô ta Ta <laughs> Nhớ ban đầu Chúng ta cũng có duyên gặp gỡ Chỉ đáng tiếc Tạo hóa trêu người <sighs> Tiểu tử Ngươi tên gì Vạn bối Lâm Độc Tốt Lâm Độc Hôm nay ta sẽ thành toàn cho duyên gặp gỡ của người Sao muốn làm gì Tiền bối Người Tiền bối Đi đi Ha ha ha ha ha! Sức mạnh nết bàn tâm của ta Giao cho các người vậy Người, ngươi thả ta ra Cô nương, ta thấy thiếu niên này cũng tốt mà huống hồ nếu hôm nay không phải hắn lên tiếng khuyên nhủ e là cô đã chết ở đây rồi Đây là nơi nào Lâm Động Ngươi 那，是我的。 Một khi bỏ lỡ duyên phận Thì sẽ tiếc nuối trọn đời Là ngươi à Tiểu tử Có thể lấy được thiên lân cổ kích này Cũng xem như ta và ngươi có duyên Nể tình ngươi lại trước quan tài Ta sẽ truyền công pháp thiên lân cổ tích này cho người <laughs> Tương lai có một ngày Các người sẽ cảm ơn ta <laughs> Đại trận này được giải rồi Lẽ nào có người lấy được niết bàn tâm <laughs> Không thể nào Nơi đó chắc chắn là phòng mộ chính Niết bàn tâm có còn không Xuống xem thử thì biết Đi ừ.